nhân quả báo ứng, kiếp trước rốt cuộc đã làm điều gì để kiếp này phải chịu thất vọng cả đời. Cổ nhân cho rằng con người làm việc gì cũng đều có nhân quả báo ứng, thiếu nợ cái gì phải hoàn trả cái đó. Trước đây có một người nông dân mù chữ, ai có thể ngờ rằng kiếp trước ông lại là một vị hàn lâm. Chỉ vì kiếp trước phạm phải sai lầm mà tạo thành kiếp này cả đời thất vọng mãi không thôi. Vậy luật nhân quả có thật hay không? vị Hàn Lâm này rốt cuộc đời trước đã làm gì để kiếp này phải hối tiếc đến như thế. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Một niệm thiện gặp được thần, một niệm ác gặp phải quỷ, Ý niệm của con người rất quan trọng. Nếu là thiện niệm sẽ mang đến vận may, còn nếu là ác niệm sẽ sinh ra phiền toái, thậm chí là tai họa diệt thân. Vào triều đại nhà Nguyên, ở Sơn Đông có người nông dân mù chữ tên là Nguyên Tự Thực. Gia cảnh nhà anh ta rất giàu có, sống nhờ vào đồng ruộng và trang viên rộng lớn. Cùng quê với anh ta có một người tên là Mô Quân. Mô Quân may mắn được làm một chức quan nhỏ, vì thiếu tiền đi đường nên Mâu Quân đã đến nhà tự thực vay 200 lượng bạc. Tự thực vì có tình cảm đồng hương nên đã cấp đủ số tiền đó cho Mâu Quân. Vào những năm cuối triều nguyên, Sơn Đông đại loạn, tự thực bị nhiều toán cướp đến cướp bóc nên gia tài không còn gì cả. Lúc ấy, ở Phúc Kiến lại rất yên ổn. Vì vậy, tự thực đã dẫn vợ và con đến Phúc Châu với ý định tìm kiếm mâu quân để nhờ và nương tựa. Cả nhà họ đến mâu ra, bái cầu vào vừa khóc vừa nói, năm mới sắp đến. Vợ con đói khổ lạnh lẽo, trong túi không có một đồng xu, trong thùng cũng không còn một chút thức ăn nào. Trước đây, ngài vay tôi 200 lượng bạc, hôm nay tôi cũng không dám yêu cầu ngài trả lại. Chỉ mong ngài cứu giúp chúng tôi khỏi cảnh chết đói là cũng coi như đã ban ơn cho bạn bè xưa cũ rồi. Mong ngài thương cảm chúng tôi một chút. Nói xong, cả nhà họ quỳ gối, dập đầu xuống mặt đất Mô quân đỡ họ đứng dậy rồi đưa ngón tay ra tính toán. Qua 10 ngày nữa sẽ là giao thừa. Anh cơ thể ở tại nhà chờ đợi. Tôi sẽ phái người mang đến nhà anh hai thạch gạo, hai nén bạc để làm chi phí mừng năm mới. Hy vọng anh không chê ít. Hơn nữa, anh ta còn cẩn thận dặn dò cả nhà họ cứ yên tâm chờ đợi, không cần ra ngoài mong ngóng. Tự thực cảm kích quay về, cũng dùng những lời nói của Mô quân để an ủi vợ con nhưng cứ hết ngày này qua ngày nọ, họ một mực chờ đợi mà vẫn không nhận được những thứ ma màu quân đã hứa. Ngày hôm sau đã là sang năm mới, vì bị thất hứa nên gia đình tự thực không có lấy một nhúng cơm để ăn, vợ con sụt sùi khóc lóc. Tự thực phẫn nộ, vụng trộm mài sẵn một con dao sắc bén đợi trời sáng. Đến lúc tiếng chống canh vừa dứt, tự thực một mạch chạy đến nhà mâu quân, chỉ đợi anh ta ra ngoài sẽ đâm chết. Lúc này, Trời vẫn tờ mở chưa sáng hẳn, trên đường không có bóng dáng một ai, chỉ có vị hòa thượng hiên viên ngồi trong ngôi chùa nhỏ đối diện thắp nến tụng kinh. Vị hòa thượng trông thấy nguyên tự thực đi phía trước, phía sau có mười mấy tên quỷ hình thù kỳ quái đi theo, có tên cầm đao kiếm, có tên quỷ cầm gậy tóc tai bù xù, bộ dạng rất hung ác. Một lúc sau, tự thực lại trở về. Phía sau tự thực có khoảng 100 người đầu đội kim quan, có người dương cao cờ phiến và dù tre, có người lại dơ cao cờ phiến loại khen ngợi với vẻ mặt ôn hòa, điệu bộ vô cùng thành thơi. Vị hòa thượng nghĩ rằng tự thực chắc chắn đã chết rồi. Sau khi tụng kinh xong, ông liền vội vội vàng vàng đến thăm nguyên tự thực và bất ngờ bởi tự thực vẫn bình an vô sự. Hiên viên hỏi tự thực, sáng sớm nay, ông đến đâu mà sao lúc đi lại vội vội vàng vàng nhưng lúc về lại chậm rãi như vậy? Hy vọng ông nội cho tôi nghe một chút được không? Tự thực không giấu giếm liền kể hết cho vị hòa thượng nghe. Mâu quân không có đạo nghĩa khiến tôi rơi vào cảnh vô cùng khốn đốn. Buổi sáng sớm nay, tôi đúng là đã mang theo dao, định đến giết chết anh ta cho thỏa nỗi uất ức trong lòng. Nhưng đến lúc cổng nhà họ Mora, tôi lại đột nhiên nghĩ anh ta đúng là đã đắc tội với mình. Nhưng vợ con của anh ta đâu có tội tình gì. Hơn nữa, anh ta còn có mẹ già, nếu như hôm nay ta giết chết anh tả thị cả nhà họ biết nương nhờ vào ai Thà rằng để người ta phụ lòng mình cũng không để mình phụ lòng người được Thế là tôi đành nhịn cơn tức giận quay trở về Hòa thượng hiên viên sau khi nghe xong Chắp tay hành lễ mà chúc mừng Ông làm như vậy sẽ có hậu phúc bởi vì thần linh đã minh tỏ chuyện này Tự thực liền hỏi nguyên do Hiên viên trả lời Ông có niệm ác thì ác quỷ đến Ông có niệm thiện thì phúc thần bùa hộ mệnh sẽ phủ xuống. Điều này là như hình với bóng, như là tiếng vọng từ âm thanh mà thôi. Cho nên đừng nảy sinh tâm làm điều ác, cũng không thể phạm tội mà tổn đức. Hiên viên còn đem chuyện mình đã nhìn thấy kể lại hết cho tự thực, đồng thời cũng tận tình an ủi, lấy ra một ít gạo và tiền cứu trợ gia đình họ. Kiếp trước kiêu ngạo, kiếp này thất vọng. Nhưng mà tự thực vẫn không thể vui. Đến tối hôm đó, anh ta đã lên giếng trong một ngọn núi tự vẫn. Ai ngờ nước giếng đột nhiên rẽ ra, hai bên bờ đá dốc đứng, chính giữa có một đường hẹp chỉ đủ cho một người đi. Tự thực vừa mò mẫm vừa đi, chỉ đi khoảng mấy trăm bước thì hết con đường và làm lộ ra một cửa ngõ. Ở đây có thể nhìn thấy trời đất rộng lớn, ánh sáng chiếu rọi, y hệt như một thế giới khác. Tự thực nhìn thấy một tòa cung điện lớn, trên tấm biển có viết bốn chữ bằng vàng. Tam Sơn Phúc Địa. Sau khi chiêm ngưỡng xong, tự thực liền đi vào cung điện, chỉ thấy toàn hành lang đều im ắng. Anh ta không dám bước tiếp, nhìn xem tứ phía xung quanh, xa ngút ngàn dặm cũng không có một bóng người, chỉ nghe thấy tiếng chuông ngân vang, loáng thoáng có mây bay đến. Lúc này, tự thực đã rất đói khát, không thể đi nổi nên nằm thiếp đi bên cạnh thạch đàn. Thạch đàn là đàn tế lễ cổ ngày xưa. Bỗng nhiên có một vị đạo sĩ đi đến trước mặt tự thực, gọi anh ta dậy rồi cười hỏi. Hàn Lâm Công đi ra ngoài tìm hiểu đã hiểu rõ mùi vị bên ngoài chưa? Nguyên tự thực chắp tay trả lời, rời xa quê nhà, tôi đã thưởng thức đủ mùi vị rồi. Vì sao ngài lại gọi tôi là Hàn Lâm vậy? Đạo sĩ nói, ngài chẳng lẽ không nhớ gì về chuyện khởi thảo chiếu thủ ô hùng thánh điện sao? Tự thực nói, tôi là một nông dân ở Sơn Đông, dân thường hèn hạ, mù chữ rốt đặc, cả cuộc đời chưa từng dạo chơi qua kinh thành, sao có thể khởi thảo ra chiếu thư mà ngài nói vậy? Đạo sĩ nói, ngài chính là bị rối loạn nên không còn nhớ sự tình xảy ra trước đây rồi. Thế là, ông ta liền lấy mấy miếng lê táo giấu trong tay áo ra cho tự thực ăn. Còn nói, sau khi ăn hết, ngài sẽ biết rõ sự tình trong quá khứ và tương lai. Nguyên tự thực ăn xong lê táo, liền tỉnh ngộ mà nhớ lại thời học sĩ. Những việc khởi thảo chiếu thư trong hưng thánh điện tại Kinh Thành như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Tự thực lập tức nói, xin hỏi ngài, kiếp trước tự thực phạm phải tội gì mà kiếp này phải chịu báo ứng như vậy? Đạo sĩ nói, ngài cũng không phạm tội gì lớn cả, chỉ là lúc đương chức đã tự cao tự đại về học vấn của mình, không chịu cất nhắc dạy bảo học trò, cho nên kiếp này phải chịu cảnh ngu muội không biết chữ. Nguyên tự thực liền đem chuyện mâu quân thiếu nợ ra hỏi. Đạo sĩ nói, người đó chính là người quản kho của vương tướng quân, tài vật sao có thể tùy tiện lộn xộn sử dụng được. Không tới ba năm, thế đạo sẽ có đại biến động, đại họa sắp sửa tiến đến, vô cùng đáng sợ. Ngài nên lựa chọn địa phương ở lại, nếu không chỉ sợ sẽ bị liên quan, đến mà lọt vào tai họa. Tự thực cầu xin đạo sĩ chỉ cho nơi có thể sinh sống tránh né chiến tranh, loạn lạc. Đạo sĩ nói Phúc Thanh có thể sống Rồi lại nói không bằng Phúc Ninh Đạo sĩ còn nói thêm Ngài đến đây đã lâu rồi Người trong nhà đều đang rất mong mỏi Hiện tại ngài có thể trở về đi Nói xong đạo sĩ chỉ cho Nguyên tự thực một con đường để trở về Nguyên tự thực đi hơn hai dặm đường và phát hiện phía sau núi có một cái động thông ra bên ngoài Trở về đến nhà mới biết đã 6 tháng trôi qua tự thực vội vàng mang vợ con đến Phúc Ninh, khai hoang ruộng đồng, trồng trọt sinh sống qua ngày. Lúc anh ta quốc đất, chợt nghe thấy tiếng lon con, phát hiện ra bốn đĩnh bạc chôn dưới đất, vì vậy cuộc sống cũng đỡ khó khăn hơn. Con mộ quân sau này vì chiến tranh loạn lạc nên bị vương tướng quân giết chết và cướp hết gia tài. Mọi việc xảy ra giống như lời đạo sĩ đã nói trước. Nguyên tự thực vào thời khắc mấu chốt có thiện niệm đã cải biến được phần đời còn lại đối với con người ngày nay có lẽ cũng là bài học để thế nhân lấy đó làm gương cho chính mình. Tiếp theo, tâm linh cuộc sống xin gửi đến quý thính giả câu chuyện Tư tâm, ỷ chức lạm quyền, đến khi quả báo nhắn tiền tránh đầu. Chuyện kể rằng, vào năm Càn Long thứ 20 của nhà Thanh, triều đình đã cử một viên quan thị lang đi thị sát khu vực sông Hoàng Hà. Khi tới địa phương, người này tạm trú tại khu dinh thự Đào Trang. Lúc đó là thời điểm gần tới giao thừa, vị quan thị lang cưỡi ngựa, dẫn bốn tùy tùng cầm theo đèn dầu đi tuần trên sông. Trong khi đi trên băng tuyết, họ nhìn thoáng qua những bụi cỏ lau trắng muốt và cỏ chanh ngả vàng, trong lòng cảm thấy rất thê lương. Đột nhiên đoàn người nhìn thấy trong đồng cỏ đó có một lều vải lộ ra ánh đèn mờ ảo, liền vội đến xem, hóa ra đó nơi làm việc của vị quan cai quản địa phương viên quan Thị Lang cảm thấy ngưỡng mộ sự cần cù và thanh bạch của vị quan viên địa phương này nên đã nói rất nhiều lời khen ngợi. Viên quan cai quản địa phương nói với quan Thị Lang: "Thưa đại nhân, đêm giao thừa đã đến rồi, giờ đã là canh ba, trời đông giá rét, ở đây tại hạ có rượu và đồ ăn đón giao thừa, muốn kính ngài một ly, không biết ý ngài thế nào. Viên quan Thị Lang mỉm cười chấp nhận, ông ngồi xuống uống vài ly rồi trở lại khu nhà nghỉ Đào Trang. Lúc này, Ông cảm thấy hơi mệt nên đã cởi áo đi ngủ. Trong mộng ông thấy bản thân vẫn đang cưỡi ngựa đi tuần sông. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt không phải là những gì ông đã thấy. Sau khi đi được khoảng hai dặm, ông thấy một ánh lửa đèn phát ra từ một túp lều tranh. Ông liền đến gõ cửa. Một bà lão ra mở cửa, nhìn kỹ thì thấy đó chính là người mẹ đã qua đời của ông. Bà thấy quan thị lang đến, kinh ngạc nói, con ơi, sao con lại đến nơi này? viên quan thị lang liền nói ra nguyên nhân đi tuần sông của mình. Bà lão nói, con có biết đây không phải là Dương Gian, đã đến đây thì sao có thể trở về được chứ? Lúc này viên quan thị lang mới nhận ra mẹ mình đã qua đời, bản thân cũng đã chết, vì vậy không khỏi hòa khóc. Bà lão nói, ở phía tây sông có một hòa thượng pháp lực cao siêu, ta đưa con đi cầu xin ông ấy, xem có thể giúp con trở về được không? Thế là viên quan thị lang đã đi theo bà lão, họ đến một ngôi chùa trang nghiêm như hoàng cung của bậc vương giả. Ở hướng nam của chùa có một vị cao tăng đang ngồi, mắt hơi nhắm lại và không nói gì. Viên quan Thị Lan quỳ xuống lễ bái nhưng thấy vị cao tăng này không hề để ý đến ông. Quan Thị Lan lại tiếp tục bái lạy và vị cao tăng vẫn không hề để ý. Viên quan Thị Lan nói, ta phục mệnh thiên tử đi tuần tra sông Hoàng Hà, dù ta có mắc phải tội tình gì cũng có thể nói cho ta biết khiến ta tâm phục khẩu phục, vì sao ngài lại không để ý gì tới ta vậy? Vị cao tăng nói, ngươi đã giết quá nhiều người, phúc lộc đã hết, còn hỏi gì nữa? Quan Thị Lang nói, ta tuy đã giết chết rất nhiều người nhưng đều là dựa theo quốc pháp mà hành, đây cũng không phải tội của ta. Vị cao tăng nói, khi xử lý vụ án, trong lòng ngươi thực sự chỉ có quốc pháp sao? Ngươi tham lam lợi ích cá nhân, ham danh lợi, đón ý nói hùa theo quan trên gian ác, chỉ muốn được sủng ái, thăng quan tiến chức. Vừa nói, vị cao tăng vừa lấy ngọc như ý trên bàn chỉ thẳng vào tim của quan thị lang. Thị lang cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên qua tim gan, lạnh thấu lục phủ ngũ tạng, tim đập thình thịch, mồ hôi rơi lá trã, sợ hãi quá không thốt nên lời. Một lúc sau, quan thị lang mới mở miệng nói, tôi biết tội rồi, từ nay về sau nguyện sửa đổi, liệu có được không? Cao Tăng nói, ngươi không phải là dạng người có thể sửa đổi, nhưng hôm nay không phải là lúc ngươi chết, sau này xuống địa ngục mà tính toán nợ nần. Nói xong, vị Cao Tăng đã sai một hòa thượng đưa quan thị lang trở lại dương gian. Lúc đó có một hòa thượng đi tới, dắt thị lang đi qua đoạn đường hầm tối đen và trở về khu nhà nghỉ đảo trang. Khi này, người mẹ đã chết của quan thị lang khóc lóc thảm thiết nói, con ơi, con sống không được mấy ngày, tại sao lúc thực thi công vụ lại không chấp pháp công bằng, lại ham lợi ích cá nhân, lấy lòng quan tham mong được sủng ái thăng quan chứ? Đối mặt với mẹ của mình, quan thị lang cảm thấy vô cùng xấu hổ, thở dài một tiếng. Sau đó ông tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Lúc này đã là giữa trưa, nhiều quan viên đến chúc Tết đều tỏ ra khó hiểu. Bình thường quan thị lang thức dậy rất sớm. Hôm nay là Tết Nguyên đán, đã đến chưa rồi mà cớ sao ông ấy vẫn còn đang ngủ chứ? Thị Lang cũng không nói với mọi người về nguyên nhân việc ngủ dậy muộn này. Không lâu sau, quan thị lang nọ đã mắc bệnh nặng, thổ huyết mà chết. Trên đời, có nhiều người đức cao vọng trọng, quan lộ thinh thang. Họ lại dựa vào chức vị của mình mà làm nhiều việc tốt, cứu giúp bá tánh, công tư phân minh, một lòng duy hộ chính nghĩa nên phúc đức thêm dày. Gia tộc, cháu con cũng nhờ đó mà được thơm lây. Vinh Tông Diệu Tổ. Lại cũng có những phường sống lâu lên lão làng, hoặc là dựa vào mưu toan, luồn lách, hoặc là mua quan bán tước mà có được chút phẩm vị, từ đó trở đi cậy thế lạm quyền, tham ô móc ngoặc, vơ vét của công, hà hiếp dân lành. Những kẻ đó vốn đã lầm lạc ngay từ ban đầu, lại thêm mở mắt bởi danh lợi tình nhân thế mà không ngừng gây tội, nghiệp chồng thêm nghiệp, kết cục thân tự hại thân, nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì hoặc mất đi sinh mệnh,